giặc điên cuốn trút hai vạn bom rơi đường biên ngang vượt qua trong qua suối thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi hai mươi cuộc đời ngày hôm nay lên trang sách mới Châu ơi theo bầy ta về đông cỏ còn mưa rơi còn gió cuốn có con ta vun trồng thì màu đất lại thêm biển rộng mà quê ta về đông cỏ mình môi đắp hồ đầy để điện đưa nhau xa xôi đất nào cần vì con xưa còn đó còn đó năm nào. dấu ngày qua giá tư đất mẹ mà đi quên lời những dòng lệ yêu dấu 已走。 giây nhưng lòng thêm ấm những khi hành quên cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước người về vui hạnh phúc phút dẫn về đường chùa hướng người